đấy và cũng xin giới thiệu với anh em là trước tôi đã làm một cái video đấy, là giới thiệu chỉ về bát với đĩa thôi đấy, xuyên bát xuyên đĩa thôi nhưng mà cũng có một số anh em comment là nhìn xuyên được bát nhưng không nhìn xuyên được đĩa nhưng xin lỗi những anh em đấy nhá anh em nên tua lại video và xem kỹ lại xin tốt lại xem kỹ lại xem có nhìn xuyên được đĩa hay không và cũng có một số anh em comment là video cắt ghép hôm nay tôi sẽ để cái đồng hồ bấm giờ ở đây để cho chạy để anh em biết là không phải là video cắt ghép đấy và anh em nên nhớ nhá, bát đĩa quân vị ở đây kể cả lắp mũ cao su này đều là xanh chín hết nhá, không có cái gì này. cả tí nữa anh em sẽ nhìn thấy xuyên thấu thì anh em hiểu được rằng bát đĩa quân vị chả là cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ test một tiếng sóc đĩa để chứng minh là soi xuyên được đĩa. Đấy, để cho những anh em đấy là hết ý nghĩ là không xuyên được đĩa, đĩa đi. Đây tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem này. Đấy, tôi để tứ tử trắng nhá. Xong này. Đặt này. Đấy. Anh em nhớ nhá, là riêng bát đĩa này quân vị là đều là xanh chín hết không có một cái gì cả anh anh em hiểu không ngay về cả là nắp mủ cao su và thùng nhựa của thùng nhựa của thùng sơn ấy đấy là đều là xanh chín hết anh em nhá đây tôi mắt tôi nhìn thấy ba đen này nhìn này anh em soi này đấy đây tôi giơ cao này ba đen này ba đen này đĩa này đây đĩa đây đĩa đây đấy, tôi mở cho anh em xem đấy, ba đen anh em thấy không bây giờ tôi sẽ cho quân vị xuống dưới đĩa tôi bỏ tôi bỏ hai quân xuống thôi. đấy nhá tôi bỏ hai quân mặt ờ, sấp mặt ngựa này. bỏ dưới đĩa để tôi soi cho anh em xem này đây này đấy. có phải là xuyên đĩa không đấy những anh em con men đấy ờ, vào đây xem nhá đấy, xuyên đĩa chưa rồi bây giờ tôi sẽ test về tài xỉu rồi tôi sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem này Đấy. ba con nhất anh em ạ ba con nhất nè Đấy, anh em nhìn thấy chưa ba con một anh em đừng nhìn bên cạnh nhá không nhầm nhá nhớ nhìn trên chốc nhá nhìn bên cạnh là bao nhiêu tiền cũng đi luôn đấy đây đấy ba con nhất à, tôi sóc tiếng tiếp theo cho anh em xem xong này đấy ba năm sáu anh em nhá tài rồi này tôi đưa vào này ba năm sáu anh em thấy không nét chưa ba năm sáu này các bạn này đấy ba năm sáu tôi sóc tiếp tiếng nữa nãy giờ mấy tiếng rồi ba con năm anh em nhá lại tài rồi đấy ba con năm này ba năm tôi mở cho anh em xem đấy ba con năm tôi sóc lốt tiếng nữa xong này năm sáu sáu anh em ạ lại tài tiếp này nắm tài đấy đấy năm sáu sáu này anh em thấy không 566 tương đối cao này đấy để giới thiệu kỹ về bộ sản phẩm đây 566 đây thì tôi sẽ tháo cái mắt kính ở trong mắt tôi ra cái đã đây đây nhá kính áp tròng như này anh em nhá đeo thẳng con người nhá đây, đeo thẳng con người Đấy, tôi sẽ giới thiệu kỹ về bộ sản phẩm này để anh em tránh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Hôm nay xin gửi đến em cái bộ sản phẩm dành cho bộ shop biệt anh em năng tôi không giới thiệu với em về những sản phẩm ngày xưa đó, bát đĩa quân vị nó rất là đơn giản đấy đối sản này nói không có bát đĩa quân vị bát đĩa quân vị hoàn toàn sẽ chín em nha anh em lưu ý tôi là trước khi chơi đấy, em phải xác định tôi là trong sòng sới chúng ta đánh một quân gì quân bài quân đó hay quân bao thuốc đấy là em phải chiến thắng tuyệt đối rồi đây là hai mẫu bài giống nhau này còn đây là quân vị một lát nữa tôi sẽ thử cho anh em và trước khi chơi này đây là ví dụ tôi đánh một quân bài này đấy Đấy, xoay cái tiêu ngoài này lên cái máy này à, lên cái lá bài này khoảng 5 đến 10 giây để cho máy nó nhận diện được cái lá bài này được em nhá Đó. khi máy nó ghi nhớ được cái màu này rồi là vào sóng hới em cần mang duy nhất chiếc máy này nó sẽ báo dung trực tiếp vào đây Đấy, khi xuất hiện cái sự chênh lệch của mặt vị ví dụ ba trắng hoặc là ba đen đấy nó là sự chênh lệch ba một đấy là máy sẽ báo dung một sấp đôi điện tử là nó cân bằng là máy không báo dung em nhá còn bát đĩa của mình đây làm video là hoàn toàn sinh trí này soi bát này đây. bát trong keo này dễ này quân vị này đây. đấy soi nó không để làm mất thời gian này em sóc thử một vài bạc để cho em cùng nghe cùng cảm nhận này đen nó sóc này Đấy, có dung có dung lẻ rồi đánh 50 triệu vào lẻ này mở này ba đen này ba đen xong này mày không dung không biết là sấp đôi tự tử tôi bán chắn này mở này sấp hai này sấp hai là sóc này mày vẫn báo không dung vẫn là chắn rồi đánh 100 triệu vào chắn này mở này vẫn sấp hai này sấp hai sóc tiếp này nó có dung bán sạch một lẻ này mở này ba trắng này đấy và sau đó để chiếc máy này trong người chỉ một mình tôi cảm nhận anh em nhá ba trắng nó sóc tiếp này máy nó có dung có dung là lẻ rồi không biết ba trắng hay ba đen anh em nhá bán lẻ này để thường ngoài hai triệu này mở này ba trắng này tôi kỷ niệm anh em trên các bạn cái này máy vẫn báo có dung bật cầu lẻ em nhá mở này ba trắng đi ba đen này ba đen sóc tiếng nữa này máy báo không dung không dung là chắn rồi bán sạch một chắn thở ngoài 500 triệu cho em mở bát này anh em mở bát cái này ra đây mở này mở này tứ tử đen này đấy và qua một vài những bạc thì anh em cùng tôi cảm nhận độ chuẩn xác của nó anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình đấy nhà tôi hai cơ sở cơ sở một bến xe bình tôi sai với xe bát em vào gần đâu được qua đó test hàng chuẩn như theo thì em lấy hàng không chuẩn tôi xuống đây tôi mời em cốc cà phê của như em giao lưu